bây giờ thì khá như bảy tấm kim nha anh em gì vậy cái này mang cái này mất uh, mất năm phần trăm thì kháng họ mất ờ, bảy năm cộng hai không sao bỏ ra đây cho nó đẹp cũng được không sao ok chiều anh em luôn đánh này cố gắng lên top nha anh em top hay không thì anh em chờ đợi ở video này nha và đừng quên uh, ủng hộ video bằng cách nhấn like chia sẻ video ủng hộ khải nha anh em ơi ở đâu mà gió giữ khải à? khải ở gia lai uh, giáp bình định khoảng 100 cây số nha nguyễn tăng ơi cách bình định khoảng 100 cây số này mà hơn 200 anh em đang xem trên kênh youtube thì đừng quên cho khải một like đi nè một like đi mọi người ít like bài ta anh em không ủng hộ gì hết nè nó mất 100 like gần 200 người xem mà mới 100 like thôi ai đâu chưa like ai chưa like like nhiệt tình đi nam ai chưa like cho like cho khải đi anh em ủng hộ video nha ok bây giờ chúng ta còn uh, mấy phút hai phút nữa đã vào đánh này mà chào anh Đồng Hương ok Thiên Trần ơi Ảch top 2 số tầm bao nhiêu vậy Khải Ảch top 2 số tầm bao nhiêu Đỡ mà nói thì uh, ờ, đạt top 2 số thì nó dao động khoảng từ 154, 153 trở đi đến 153 ờ, trở đi thì uh, khoảng 153 hạng khoảng uh, 9x 90 thì nó dao động khoảng tầm một triệu rưỡi cho đến uh, 2 triệu rưỡi tùy theo ạc là nó max vỡ như thế nào còn mà ạc tầm như khải 100 thì dao động khoảng từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu nha nam đó do ạc khải mát đọc hoàn toàn rồi à, bánh trái này nọ mát hết rồi nam nên là giá nó khá là tầm đó là thiệt là quá chót luôn nè còn ở những hạt top 10 như thế này á hạt top 10 như thế này thì dao động khoảng từ 5 đến 6 triệu nè, 5 đến 6 triệu đó là hạt top nằm những hạt top á hôm trước ban mình uh, Mỹ đen ờ, mua hạt 173 với giá 8 triệu đó với giá 8 triệu mắt mắt hoàn toàn sách vở không thiếu gì đó với giá 8 triệu hello này mới vô nha hello mọi người nha nhóm hôm nay tôi máy là chưa biết em ơi hello thịt dơ nha ok và bây giờ chúng ta sẽ đi tung kim anh em ơi đi rồi dạo dạo kiếm chút cháo chơi nè hello này mới vô nha bây giờ ờ, nghiên cứu ai bất lẽ thì mình bất lẽ thôi nè, có người thì mình quýnh thôi nè. chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu ôi đông quá đông quá chạy chạy chạy chạy đông quá không cho lại bỏ chạy nè em ơi bỏ chạy đời nó giết phí này mà đậu giết chết cha ngày mươi mình rậu đậu xanh ngày mươi mình làm một đống rồi nam hôm nay thì vừa bơ ca vừa đi bắt lẻ nha nam đường môn thì chỉ có đánh hướng đó mới lên được tốt rồi nam Rồi đứng đợi ai ra thì mình hốt thôi Nam Đợi ra thì mình hốt thôi <clears throat> Hello mọi người nha, hello này mới vô nha Chúc anh em mình tối xem live dễ Nam ơi Đừng quên để lại cho video khả một like chia sẻ cho nha Nam Đó, đứng bếp lệ, đứng bếp lệ Chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu, thấy chưa Chết bịch nạ luôn Top 3, 3 top 2, 3 xì bạn ơi, ok bên đòn ơi chạy đâu con sâu top 1 chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu đang top 1 nha anh em chạy đâu con sâu ok bên đoàn ơi top 2 ba sĩ ok bên đoàn luôn à, ok được khả đánh nha anh em ơi được chưa chạy đâu vậy chỗ đây người anh em vô đây người anh em bom đây chứ bom đâu kim hồng ý lụm con kim hồng ý luôn mã khánh đen mã khánh đen chạy đâu chạy đâu em chạy đâu em trai chạy đâu em trai đang top một nha em chạy đâu em trai đừng buồn biết lẽ mà chạy đâu em trai chạy đâu chạy đâu đồ không dính ta thôi chạy chạy chạy ui à ui à chạy chạy chạy chạy chạy chạy chết hết xe rồi ui à, hồi đó mình nôn quá xe mình chết hết luôn thôi mua máu làm tuần khác này mời kéo con khóc xuống dưới cho dễ nhìn nè ok <coughs> hello này mới vô nha chúc anh em buổi tối xem live dễ nè mời đâu cho thoát chạy đâu cho thoát chạy đâu cho thoát sao trâu vậy đậu xanh á à, quýnh hoàng cũng chết kìa Uầy, không sao không sao Má pha đó có mình mình cân anh em ơi Yếu quá Không có ai hết đi qua mất nóc là không biết bao tay đều phánh luôn á <laughs> đông dữ ta đậu xanh xong đông vậy thôi lùm nó nè hello này mới vô nha trâu vậy trâu vậy trâu vậy con sâu trâu vậy con sâu trâu vậy con sâu hello này mới vô nha chúc này mình tối trong live vậy nha trâu vậy con sâu trâu vậy con sâu đang tấm bộ này mà. à ôi sầu con chuột ủ xanh nó con nhà nuôi chuột to vãi chứ chuột nhà mình nó ở đâu ra nói chung là to vãi cả nồi luôn nè à. Đây. Vẫn đang à, hạng một nha anh em Lúc này có một người anh em bảo top 2 donate 300k Cố gắng nha anh em Đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi <clears throat> Mưa bão trốn hết rồi nè Ít người quá đúng rồi anh em ơi Mưa bão trốn hết rồi <laughs> Cũng hợp lý tại vì tầm này anh em lo tránh mưa bão á Nên là không ai rảnh mà ngồi game anh em à Chứ hôm trước là một trận thống kim gần cả trăm người lận anh em Gần cả trăm mạc lận anh em tối này mới có 60 ảo thôi không biết tiếng nó như thế nào rồi tối này hơi ít ít hơn mọi hôm xác định ít hơn mọi hôm rồi không nhận được luôn à, đậu xanh à, chiến thực à, đập bom anh mạng rồi em ơi Rồi, làm con hiểu ý ạ đỡ thèm ạ à. làm con hiểu ý đỡ thèm ạ à. hello cậu cũng nha hello anh em mới vô khai ở gia lai nha anh em ơi ui da đậu xanh sao đông nha chạy đông vậy anh em dụ ra đây dụ ra dụ ra bộ dụ ra bộ dụ nó ra bộ dụ nó ra bom mà làm thịt dụ nó ra bom mà làm thịt dụ ra bom mà làm thịt ai cha mà đông vậy không sao cũng giết được hai mạng Cố lên Máu trong rương không phải máu tốn kia mà em ơi Máu trong rương là máu ờ, Máu ờ, máu cái kia Máu đi ờ, họ, gì, phòng phòng họ liên thành này. Chứ không phải, không phải máu tốn kim <coughs> Ôi sao đông rồi Ôi da đông rồi Với 80 chón giao tranh khá là êm anh em à Không phải như hôm trước Trước tranh hơi, hơi tù, hơi yếu Giao tranh không nổi Hôm nay khác hoàn toàn nè luôn, cô hồn của chúng tôi à, đi về rồi 9 k 8 Đúng rồi, Tottenham cũng top 1 thôi Đầu thế, đông vậy ai chơi À, làm con kiếm thống thôi lên nữa Hello nè mọi người nha, hello nè mới vô nha Chúc em tối xem like dòng dễ anh em ơi lắc nè hello hải trần nha hello này mới vô Ôi, to nè to nè đủ có thứ lầm to nè con thiếu lầm đó thấy to toàn không à thôi tiếp tục anh em ơi à. ơi mới còn phí làm gì lỡ rồi làm mau. thiên tử hôm qua ban đơ thắng ờ, phong võ phương võ ơi ờ thiếu lâm có chứ có thiếu lâm bỏng chứ nè xe vào kéo xe mà thiếu lâm bỏng là bình thường mà <clears throat> nhưng vào kéo xe là thiếu lâm bỏng ờ, cũng bình thường thôi anh em có gì đâu ôi à toàn toàn toàn toàn đừng muốn nói cho vậy à Khải thấy là tầm này là yếu anh em không cho đâu mọi người Khải dặn cùi bắp mà trâu gì à, Top 2 là đang rất tốt anh em ơi Đang trong tình trạng rất tốt rồi rất tốt rồi Cố lên nha anh em à, này. hello mọi người nhé ừ hôm qua khải bận không online được anh em ơi hôm qua khải bận việc không online được trời anh ấy bùa kháng cá đậu xanh chín bùa tầm lâm rồi đây <clears throat> ôi thả buồn tiêu đi là đẹp mà hello nguyễn ninh nha chưa anh em ơi ui da đủ xanh đâu hướng này đông vậy gặp chúng uh, anh em được tập trung nó đông vậy anh ơi cảnh quá tự nhiên chết hết vào đó luôn ép bị ép bị gấp chết luôn rồi à. <coughs> ui da ui da ui da ui da ui da ấy chà chà có hàng có hàng cho anh em chơi có hàng cho anh em chơi ui đông quá đông quá đông quá trụ nổi em ơi bức bức bức bức bức cố gắng kẹp cổng phụ anh em không được hello anh em nha đây là võ lâm trường kỳ à, phiên bản s 6 đại sơn hà chân chủ võ công trường kỳ net nha anh em trâu chứ nói chung là khá là trâu đó hai vỏ khá là trâu ôi ôi ôi chết tôi đông dữ ta thôi chạy chạy chạy chạy ui sổ động ui sổ động chạy chạy chạy chạy lên thướng sắt thằng này chạy lên thướng sắt đóng ván rồi oh, let's go let's go baby let's go baby <coughs> ôi à, chết chết chết chết chết chết chết chết ép nhà rồi em ơi ép nhà quá không thoát được không chạy nổi nè mà rớt top 8 rồi căng thẳng quá căng thẳng quá ui giờ đâu ui giờ đâu ui giờ đâu chạy chạy chạy đi đã đây hết đây hết đây gom xe nữa mày à, đông quá và thì ôi cháu nó đạp này đây hello <clears throat> này mới vô nha tranh thủ tranh thủ đi biết lẻ nữa mày đứng giữa nó bắt đông quá chịu không nổi ok văn đòn ok văn đòn nha ok ok người nam đậm cái ờ, độc sát vậy này <clears throat> rồi vô nhà kiếm chút ờ, thịt anh em ơi nhà kiếm chút cháo rồi đó rồi anh đi đường này chết em chết với em ôi không ăn được bạn luôn nghe mì ăn điểm rồi chạy đâu cho thoát chạy đâu cho thoát chạy đâu cho thoát chạy đâu cho thoát Ui giờ đông chạy Đông quá đông quá Bỏ chạy bỏ chạy Rồi rồi rồi có hàng có hàng Hello thành Bảy Thuận nha Ui ui ui Đông vậy Không được không được không được Đông quá đông quá đông quá Ui da ui da ui da ui da Ui Hôm nay có vẻ hơi hơi hơi yếu anh em. mong bom này 9 hit thì bị delay uh, à, 5 giây mới đạt được một bom nè. 5 giây mới đạt được một quả. Nên là bị fit, gọi là bị fit. 5 giây mới đạt được một quả bom 9 hit nè. Nên là hơi bị fit tới Fit thời gian, fit thời gian skin. Hello em ơi vô nha. Rồi, wow, top 9 rồi em ơi. Đuổi qua, đuổi qua, đuổi qua. Yok, đi lên. Hiểu ý à? Hiểu ý với chúng tôi à? Hiểu ý với chúng tôi à? Hiểu ý với chúng tôi à? Hiểu ý với chúng tôi à? Hiểu ý với chúng tôi à? À, ông này làm như này. À đâu, anh ông ca núp chỗ này, không đánh được. À, không nắm được Đấy, ông nội nào anh rồi kẹt gấu lắm ôi đánh đuối luôn vẫn hàng chính rồi chưa chưa lên nội tốt được ờ đang farm làm farm sơ top 1 nè áo tung cháo ơi bậy đủ xem tí thì cháu rồi ôi sao nó đông kìa đông quá đông quá đông quá đông quá đông quá không đông quá đông quá chạy chạy chạy chạy chạy thượng sách ờ à, chém chém chém cũng được vài mạng chém cũng được vài mạng chứ thôi chạy chạy <laughs> đông quá đâu còn bên mình những năm đọt rồi em ơi ngày mười chết luôn rồi ngày mười năm độc chết rồi quên ngày mười dương thứ năm chết rồi ui số cứ bác lẻ rồi nè bác lẻ là farm nào mà sao ăn điểm à có hàng có hàng có hàng có hàng có hàng trời ơi thiếu lâm đau chém mình banh luôn đậu xanh ôi đông quá đông quá đông quá sao chơi đông quá đông quá đông quá chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy ra đây ra đây cứu nè cứu nè chơi nó nè đụng có một xe rồi mà em chạy hết rồi nó có một xe rồi em chạy hết rồi đang top 6 đây đây anh hiếp nó ui dạ đông vậy ui à, lại làm vài nửa sơ này <laughs> Hello này mới vô nhà này mới vô cho một lần hỗ trợ cho mọi người ơi Ôi dạ, dạ, có hàng, có hàng, có hàng Wow, trời ơi, sao mà đông vậy Thôi xong Không thể nào mà chịu nổi Tôi tao tạ Bắt cái cổng luôn đủ sao nó có một xe thôi lụm nó Đúng rồi Trời ơi Trời ơi ôi dưới dưới dưới chạy chạy chạy chạy chạy Sao mà tè le băng bí vậy Có một xe này Ui, nói chung lần đồng quá Chị không nói nè em ơi Đông như quân nguyên Chịu quá Chạy chạy chạy Này chạy nghiên cứu biết lẽ thế tầm này Một mình mình xăm cân nói được Trời ơi, thì nó sao farm với quần què mà đông vậy Đúng rồi em Anh em chơi nó Anh em chơi nó Rồi chạy Xe đâu hết rồi Ok chơi chơi luôn chơi luôn đủ xanh xe bên kia chạy đâu đâu đúng nào chơi lại đó trời ơi giết luôn nó mới sướng chứ lì giết luôn nó mới sướng chứ lì giết luôn nó mới sướng chứ lì thôi xong á đồng đồng quá hello anh em mới vô nha hiện tại anh em đang xem khải đi uh, giao lưu uh, tống kim của mấy chủ s 6 đại sơn hà vậy nè tối nay thì à, ôi cái gì vậy cái gì mà tống 46 kim xấu xấu là sao ta á à, đâu đánh chồng thống kim kiểu lại rồi đậu xanh như vậy vì à, kim có xấu xấu người mà tống có bốn xấu người trên lợt đâu hai chục người ba thôi manh thèm manh thèm mấy anh thèm hay là mấy, hay là đang đánh mấy ông mấy ông nội nó cấp điện rồi à, thiệt sự trời ơi anh thèm mấy anh thèm ui đông dữ ta chỗ nào cũng có địch đậu xanh Đúng rồi Xem đầu chém mình đâm luôn rồi à. Ừ ờ, chắc <laughs> Đó anh em Thằng anh em cứ nghĩ đi Cách gần hai chục người sao Sao đánh rồi <laughs> Bảo tới rồi à <laughs> Ép vãi trướng rồi nè Đồ Thở không kịp luôn em ạ à. Why so nhà bên tạo bên kia nhưng mà nó qua ở nhà tắm hết rồi. Thôi xong, thôi xong. Đậu xong nghe mời mình chết luôn rồi. À, đánh gì mà đâu, dữ sao mà đánh đây. Đúng rồi mấy ông nhất cúp điện rồi. Đủ gì tống kia cái này chết. Này leo veo có vài người thôi em. Này, một nhóm này thôi. Có 47 người, bên kia gần 6 mấy người. Ui sao. khá là ít bên này khá là ít không được đông trời dứt điểm cũng ngon chứ giỡn đâu hai ba k rồi em cố lên Đủ, nó đông quá mình chịu đánh thơ đông nó đông thì mình đánh thơ đông nó đông quá mình đánh thơ đông rồi. chạy đâu ôi ăn thủ lâm trâu rồi đi qua được bảy luôn này bên tắm cũng được nhiêu đai thôi nam cũng nhấm này thôi nam còn lại là đầu xanh ở nhà nó bị nó quấn tê tô tao tả luôn chạy ra cho thoát chạy ra cho thoát chạy ra cho thoát chạy ra cho thoát hello em mới vô nha em mới vô trong một live ủng hộ chơi em ơi hello phước võ nha ôi da ôi da ôi da ôi da sao kia ngồi kia đông vậy ngồi kia đông vậy người nam ngồi kia đông vậy người nam lầm nó em, đúng rồi trời không ăn được mạng luôn trời không ăn được mạng luôn trời ui da có vẻ hơi đông nha ôi con này có hướng này cái thiếu lâm đào này mà cứu cứu cứu cứu cứu thôi thôi, thôi chạy chạy chạy chạy chạy không ổn cho lắm không ổn cho lắm không ổn cho lắm Không ổn cho lắm Ờ, chạy chạy chạy chạy chạy chạy không ổn không ổn không ổn không ổn áo ôi người đứng gốc của chúng tôi có người đứng gốc của chúng tôi à, dạ, à, dạ, à, dạ. Thôi xong à, Đông quá Khả đang à, đẩy theo hướng tăng à, bom chính là bom bom loi thôi nè để lấy hiệu ứng chón Còn lại nếu mà sau này ông ổn thì Khả sẽ tăng theo hướng à, bom chín đít nữa xem Cái đánh bảo vũ và bom chín đít thì có thể là ok thử, thử nó ok không Thôi chạy rồi Trời ơi chỗ nào có người nhỉ Ok xe này cho được Xe tốt teo Xe tốt teo đánh chết tốt teo luôn tốt teo nè tốt teo nè hello này mới vô nha đây ừ bảy bảy thời chua chỉ lấy hiệu ứng không có đam nhưng mà bảy chín ít thì nó bị fit này mà bảy chín ít bị fit thời gian đó ba bốn giây mới đạt được một bảy bốn giây mới đạt được một bảy nên là bảy chín ít cũng không yên thua có hàng có hàng là chiến đấu có hàng là chiến đấu có hàng là chiến đấu ok hay rồi để coi bi tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo mà trời tống vẫn thiếu người anh em đủ xanh cái gì mà vẫn thiếu ha, hơn thua mười mấy hai chục ạ hay thiệt sự hay vãi nồi Chạy đâu con sâu Vẫn thiếu người Thiếu lâm phản đàm yếu quá à. Thứ năm cũng được anh Thứ năm khải full máu mà yếu gì Thứ năm khải hơi bị trâu anh em Máu 40k anh em đừng có đùa lại làm lương trâu quá lâm lão lương trâu quá ai cho lại thôi chạy chạy chạy chạy không thể nào giết chết được lão lương thiếu lâm vẫn đang chênh lệch khá là nhiều sau đánh đủ xong chạy chạy chạy thượng sách trong 36 à, phép biến hóa thì phép à, bỏ chạy bảy trò là sống là thượng sách nhất này mà ạ <laughs> thượng sách nhất này mà ạ chạy chạy thôi thôi thôi thôi đông dữ sao chơi có hả có hả đâu quá đâu quá, quá. Ôi trời ơi nó đông Vô nhà liên tục này mà Ôi trời sao mà đông vậy What the hell Chạy chạy chạy Đông vãi cánh rồi Bếp lẹ thế này chạy đâu cho thoát chạy đâu cho thoát ui già làm thế thấy cái con lồn thấy ham rồi à? thấy cái con lồn thấy ham rồi Trầu thế À mà không trụ nổi Cũng không trụ nổi được Hai xe đánh một cũng chết thôi Không ai trụ nổi được <laughs> Đánh bài thì được Bảo vô không nên uống bia Đúng rồi anh em Đánh bài còn thủ được cho anh em uống bia nữa Lúc đó bảo vô khỏi thủ luôn á Thủ niềm tin luôn mọi người Đúng không anh em đang xem thì ủng hộ like chia sẻ chơi anh mà ơi sao tối nay không thấy sao free ta sao tối nay khải không thấy sao free ta anh em anh em uh, comment liên tục uh, chấm thang 75 thử anh em sao tối nay không thấy sao free ta không thấy sao free luôn á mọi người ủa hôm nay sao free bị vấn đề gì rồi không thấy hiện sao free nữa anh em áo dữ áo tung cháo rồi núp góc nè siêu hình siêu hình núp góc ấy cha lọn như thiệt vậy đủ xanh chạy nữa chứ ấy cha cha Ôi, má nó mồm kia xem mình đau quá Số bên kia ra đây Ôi như số bên mình ra như thua thua số rồi thì phải Chết số rồi thì phải Không ai thử số chết số rồi thì phải trâu dữ ta đúng rồi không chết luôn thôi thôi thôi thôi, thôi. chạy chạy chạy chạy chạy chạy ôi pha đó mình xém tí là móc ao rồi không ăn được ăn được có ba em bạn này. gom sen á ui cũng quá liêu mạng không ta ra đi nam đủ xanh Đánh được, đánh tốt luôn Đánh tốt luôn, đúng rồi Đánh tốt luôn Đủ xanh mới lộn kìa à, Nhiều luồng đam nó vô người mình quá sợ đâm đầu vô đá rồi đâm đầu vô cây rồi <clears throat> tao đồng vãi rồi thôi giờ công xe á chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy đúng rồi chơi nó nè Ủa cái kiểu như bị lắc mà ta sao mà đánh không mất mạng ta Ôi trời ơi À đánh như thiệt Hàng gì kẹt mình giống cái tường bên trong Vãi cả nồi Thôi thôi thôi thôi, thôi. Nãy giờ đứng bị lát bên trong Hello này mới vô nha Đông dậy người anh em Đông dậy người anh em tập 4 Ôi trời Thải chém đầu dữ <laughs> Rắn đu tập 3 đang rắn đu này anh ơi Thiếu 3k nữa đu kiểu gì đây Ngâm đọc đó Thiếu 3k nữa lên tập 3 đây nè em ơi Đu kiểu gì đây 3k nữa đấy chưa kịp qua số bên kia nữa Quýnh ở nhà liên tục không kịp qua số luôn biết số nó có thủ không nè ờ đang mưa rồi ngô minh đảng ơi mưa khá là to luôn nè mưa cực kỳ to luôn ba hơi khó này ôi trời dân cường trời ơi không phải mình đánh sói nam ơi à sói anh lại buồn gơ gớm hứa dân cường sói mới ghê chứ quá nhỏ này cố gắng hết sức rồi không ăn được sói top 2 top 2 trời ơi anh tuân đánh hay quá liên trả 12 13 top 2 luôn 13 rồi cố lên 2 anh em ơi Hay dữ trời Trời ơi cái tuần quá tuyệt vời Bích phượng, Bích phượng, Bích phượng, Bích phượng chạy đâu Trời Bích phượng kèm theo thiếu lầm nữa chịu rồi Không ăn đường sói nè Hứa Yên Cường ăn rồi Quá nhỏ à, Mình không ăn được Nhỏ quá Quá đen nè Phải nó ăn đường sói là top 1 luôn rồi à. Phải đó mình giết người Mình tách đánh ờ, đánh người Mình đánh boss mà không ăn thua không ăn được boss trong bật đã đánh người ăn được mớ mạng liền ngon lành cành đào liền ôi, ôi, ôi thay em đi má anh ơi thay em đi má anh ơi anh vài nửa sơ thôi mà canh thế anh em canh thế mấy sư tỷ ôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi chạy chạy chạy là thường sắt ok ok trong này có hàng à, trong này có hàng một hạt gió đang ăn cây cây à, cây ngay mới kiếm nhầm kiếm nước lại nhầm kiếm nước lại u u u chạy chạy chạy chạy không ăn được nè vào đó mít sói nó mít sói rồi anh được sói tập 1 thì có được hết máu rồi nhiều một máu rồi em ơi bỏ chạy luôn rồi sao đánh <laughs> chạy lùi sao đánh thôi làm bảy vàng nửa bài sơ bảy vàng nửa bài sơ này mà không có người biết đánh ai đây chạy đâu hết rồi đây hàng đây với hàng đâu chạy đâu anh ơi đứng lại đứng lại à, chạy gì chứ chạy ra con sâu chạy ra con sâu chạy ra con sâu thấy cũng khá ok nè chạy đâu móc mang cả bàn các bạn cái bàn giỏ nè giỏ nè giỏ nè giỏ đang đi đâu bất lẽ là đường môn là phải nói là nô một nghe mi nữa nè mà chạy đâu quá hay quá hay xém top một luôn cố lên em đủ nhất top một rồi 2 k nữa từ từ từ từ từ không ổn không ổn vô đấy giao tranh không ổn vô góc vô góc ngay vô góc ngay bất lệ ôi không ổn áo đồng thế trời xem top một rồi nè ấy trời coi ui da top theo ui top theo top theo đứng đâu đông rồi xe top theo đứng chặn sẵn đâu ngon ngại chết tôi rồi theo bỏ chạy à theo không đánh tiếp theo bỏ chạy tập 1 chưa không biết tập 1 nói không đây 6 phút 5 phút tập 1 có 500k hả mình tiếng lê ok anh ơi tập 1 có 500k còn mình tiếng lê donate nữa nè em ơi biết sao đây thằng em thì nó đang farm nở và sơ canh quá em ơi thì nó farm nở và sơ tập 1 luôn rồi hiểu rồi farm nở và sơ canh quá nở và sơ là của mình có kiếm con đại tướng nữa coi vô nhà nói thằng nào sao đánh chậm lắm nè mà vô kiếm có ai không đó đủ kiếm biết lẻ rồi hello này mới vô nha khó dữ khó dữ chạy hết rồi sao mà đánh dịp bộ đỡ nó của ngày mười châu còn thứ một rồi còn thứ một rồi còn thứ một rồi còn thứ một rồi ui dồi trâu á chạy chạy chạy không ổn ổn chạy em mày má đồng dữ thì farm con quẹ con quỷ mà sao nó càng tương đầu sơ vậy farm đầu sơ tấm một á trời càng dữ ta hết đầu sơ hết đầu sơ rồi anh em ơi Hết nửa mà sơ rồi Nửa sơ đâu, nửa sơ đâu Bị bắt mảnh thầm, bắt thằng, bắt thằng à, chiêu ạ à. Bắt thằng chiêu ạ à. Ôi trời Má thiếu lòng đào chứ mình đâu Ôi lên tới một rồi à, Thiếu lòng đào chứ mình đâu quá nè ơi Thiếu đào là ông lương Em thì nào em thì nào Đừng có pha nửa sơ nữa Ngừng cho anh tao Phạm nổ sơ quá ai cũng sợ luôn á Thìn Đúng không Thìn Thìn nào Phạm nổ sơ ngưng ngưng ngưng <laughs> Ngưng nào Phạm Thìn Anh Minh Tiến Lê donate một năm trăm k đây bước Phạm nổ sơ mà anh gắn lại Anh không mày có một k điểm thôi Thìn đâu không biết Thìn có nghe không Ừ Phạm nổ sơ bằng người được Cố gắng phim người cho anh sướng nè còn hết giờ rồi cố lên Hết giờ rồi 3 phút cuối ba phút cuối 3 phút cuối Đâu Đây đây đây Đây có người không Đây đây có hàng có hàng ui da đông đông đông cũng được cũng được cũng được cũng được chạy chạy chạy cái nào nên đánh đánh này cái này bỏ bỏ này em ơi cái nào anh anh cái nào anh được bỏ đó ui xa đông rồi ui da ui da thôi thôi thôi thôi thôi thôi mà ăn thèm mà ăn thèm mà ăn thèm đúng rồi thèm chúng là biết lẽ này chúng là biết lẽ này xuống là biết lẽ này xuống đây biết lẽ lên top này đi đâu cho sao trời đủ xanh má cái giấy mình mới ghê chứ chất tôi thôi xong Wow Cứ bị dí anh em à Cứ bị dí chết rồi chứ Anh em chơi vậy chết tôi rồi Top 1 đang trong vòng tay anh em ơi Cố lên 2 phút nữa À Văn Toàn 3 sĩ nữa Có 8 sĩ quá sợ Cảm tống kim quá tuyệt vời luôn Cố lên Cố lên anh em ơi 2 phút cuối Mà hết lách nữa mới đâu chứ Đâu xanh Top teo Anh xe top teo là top 1 luôn này Top teo ơi em ơi Đứng vào anh cái coi đừng đừng đừng đánh trả đừng đánh trả đồ xe em khỏe vậy đừng đánh trả em ơi chạy đâu chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu Đúng, chạy luôn em ạ chạy luôn chạy đâu em gọi không ăn được luôn à. chết tôi những phút giây phút cuối cùng một phút cuối cùng rồi em ơi à, à, à, được được được được cái này được 300 điểm được gọi lên bạn nào mình sơ cuối được nào mình sơ đâu một phút cuối cùng Nộp sơ đâu, nộp sơ đâu Nộp sơ đâu rồi Đây, đây, đây, đây nè Ôi sao chỗ này có người sao anh em bỏ chạy vậy Nộp sơ đâu anh em phút cuối rồi Đúng rồi, cho nó, cho nó, cho nó Cho nó luôn, cho nó luôn Đủ khô máu, khô máu luôn em, đúng rồi Hỗ trợ nào em, khô máu, khô máu, lâm điểm Ôi cha, ai cha, được, được, được, được Cảm ơn anh em, anh em hỗ trợ hay lắm Vô nhà, vô nhà Thành này núp, núp, núp tưởng, núp tưởng của chúng tôi ấy da, ấy da, ấy da Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ Từ từ, vô góc, vô góc đứng Vô góc đứng đánh nhà xuống vô góc được ôi da sao mà đông này ôi da chạy chạy chạy chạy chạy chạy kẹp tường kẹp tường ôi ôi ôi xem chết xem chết cố lên top một rồi hai làm con lương làm con lương thiếu đào quá sợ người làm con lương thiếu đào gờ luôn nè thôi thôi thôi chạy chạy chạy chạy chạy cố lên uh, bao tay nữa rồi quá đẹp luôn em ơi chạy chạy chạy còn ba mươi giây cuối cùng ăn được mà sợ ăn được mà sợ có người có người chơi bạn hả? độ lát lát bạn hả? Vẫn đang giữ top 1 nha em ơi Vẫn đang giữ top 1 em ơi Trận này quá hơn, quá hay luôn em ơi 20 giây cuối cùng Top 1 Thì nó bị treo máy rồi Thì nó bị gì treo máy rồi Hay lắm mà Hôm nay thì thả mình top 1 rồi em ơi Cảm ơn thằng em Mồi nhiều quá, liếu cả lưỡi Đúng rồi Ok top 1 Ăn điểm cuối, ăn điểm cuối, ăn bằng cuối nè, ăn bằng cuối Chạy đâu, chạy đâu nè Rồi hết chưa Easy game Top 1 anh em à 122 mạng Đó Trời ơi chọn tấm kim hôm nay Khải này Thìn này Nguyên Trương này Tình anh em gánh tem phê táo rồi mà Còn lại là Kim này TN Gia Phúc Lão Lương Con Long Đao Hôm nay Lão Lương Con Đao đánh không được mạng nào Hơi hôm nay chỉ top 4 thôi Hơi ít Chỉ 168 mạng thôi à, Thiên Nhẫn Trời ơi chọn tấm kim quá easy anh em ơi Quá easy luôn Hôm nay tự nhiên sao anh em donate tự nhiên sao đánh hơn dữ ta hay chấm chấm hay mà hơn dưới ta đó top 1 easy game luôn đó anh em thấy không như anh em còn đã thấy thì anh um, anh gì ta mình tiến lên top 1 có ngay 500k quá tuyệt vời rồi anh văn đòn văn đòn ta văn đòn 300k nữa anh em ơi bảo có khác đánh sung quá à. đúng rồi anh em ơi với lại hôm nay trận tống kim nó chỉ uh, gói gọn khoảng tầm uh, um, 50 đến 60 người á thì con đường môn nó rất là phát huy tác dụng khi đi bất lẻ này mà giao tranh thì cũng được luôn tại vì là giai đoạn đó nó giao tranh thì với giao tranh khoảng tầm 50 ạt đến 60 ạt thì đường môn cũng có thể giao tranh được anh em thấy những giai đoạn đầu không khả giao tranh cũng rất khó mà đợi chết khả luôn nè nói chung là với giai đoạn mà cứ ít người á thì à, con đường môn nó sẽ có rất nhiều cái kiểu phát huy à, tác dụng đỡ phát huy sức mạnh của con đường môn nè còn những mà mấy trận mà hơn 100 người hoặc là tám chín chục người á đường môn vô giao tranh là khả năng đam phải chết rồi ok em ơi quá hay em ơi quá hay luôn đức trọng ơi hôm nay được uh, một cái